Tiếp tục trao thẻ vô cực thần bài vương giả Pojok-pojok tangan di atas lagu ini Thật là quải trưởng các bạn ạ If you want me to listen, then get on your knees and beg!弱いもううるせえんだよバカ មកយើងទេឥឡូវយើងស្ដាប់ស្នាខាងពេលរឿងរបស់វាយក មានស្នេហ៍បាន3ខែគេក៏លួចមានថ្មីឲ្យខ្ញុំចាស់ប្រើពាក្យសំដីសរសេរអត្តន័យໄວដំ uống đi Tết tao nói mày uống đi Mày cầm ly rượu mày uống đi Chơi xà láng sáng về sớm cho người ta kết mày uống đi Rượu xương thạnh mày uống đi Từ bên trà vinh đó uống đi Anh em ta xịn anh em ta tới nay luôn mày uống đi Và tao Mày từng sẽ sống kêu ơi.